عنك هعطيك مقارنة معظم ده الكلام ده يعني عند المعنى في أو عند محكمة ما الوطن كما عند بالله عندنا أبوها يعني قبل قبل عند بالله طيب، عند بالله ماذا يفيدنا دوري إيه قحنا عدي ما دخل دخل إيه ما التوافي يسم دهان دوري بيبي يجدي يسم دهان كيف جنانا ما جي شيوان ما جي إيه ما جي ولا ما عندي ما هي أهلا من هدنا ناجي أيدنا بس Ờ, này, Uh, anointing. Anointing him. Anointing him. Nói gì vậy? Nói mà điều đó. Tại hẹn lực. Cái mà mà này vậy. Tại mà nhân này vậy. Thì nó. Mà cái nỗi là lặng hiện. Này. Thấy khi tệ. Tại vì mãi. Mãi tao quả phải chết. Ờ, em giờ nè giờ Nim jalana. Na iwana isa ai. Ờ, về cái Pe pa à, ai. Kede ai cái yau ke. Kede cái ni. Kede pa ta ni. Ai pa ai pa. cái pa ai ta ni ko sa. cái ham ke. Ai cái a ke ja a ham. cái wa ke. Ai. Na ham ye cái ai yau. Ai pa ko. Ni cái ni ko na i ma. Ai. はいうんなんかアボタンじゃあはいねあのアボタンみたいではいじゃあアボタンは向かうんだなおやはいじゃあまじゃあ向かまじなおやthế giờ mình nên chứ mà ai vậy giờ qua mà nên ta về với khăn là vậy thế thế 나이 야오자 나이 이제 나오자니 해보려 해자 나이 에 보면 내미 나리 해 보면 말 아니지 됐네 잡이 아 아까이다 나냐 그게 내미 보면 너는 해 나나 이제 나와 비 해보자 나냐 보나 해 내가 나냐 cái Ngeta yana kuhanda nala kuhanda. Ngaba na yo na yana na nào bây giờ, Hana bo bây giờ bo yana wa jawa je. Net hai mà này là cái việc, na ka biya ma. E jawa jo anh ka cái này, Ba na eno na na ma yana. E na ta wa abi yana ba jawa na ya. Ta de da ngai ya máy máy, chặt, nem gyermája hívott. Gyermája. chặt, bây giờ gyárt, nem rồi, bây giờ vállal, miért a không về ugye a vállal. không về a gyárt. không về a này, Ám gyárt. Bejön meg a hírál. Jézus, arra ugye. Na, váljál, de gondolunk a hávon. Csáj. Inkább miért? Na, na. Apa, jó, ne hả? 와제 야간에 해와게 저와 해와 예 아니 나가 나가 뭐게 나오대 아니 나는 이제 나이 와서 이제 배야 비야 많이 왔다 나한테 와 간에 이제 비 나한테 이제 때 아이 나마에 해와 나마에 나하지 나마 이제 와 아니야 나배 그러니까 만 누이구나 ông bina ang kawan na sa ba mi na pala kan cái ay ka ba kay mamat may wa ano ma lay ba na ya na ka da hi ay ka hi pi man rồi lay hay ham cho nó bu không có đấy nào vậy anh mày bắt bệnh mình nói cái này nó mày rồi thấy cao đây mà làm mày à bắt ada ada minyak. Coba. Nah, yang aku hanya jauh ini kawan. Enja. Nem jadi dia mau antum kawan. Tadi nak saja. Hari ini aja mira mana. Hari ini aja. Ini jadi aja nampak mana ni. Enak. Ừ. em, này ừ, giờ đi, à? vậy Ene pitäpi. Ei vaan maise, ei maise. Mitä jää nyvaa pide. Wepa mitä vaan tapoi noihin jäi. Näin mitä minä. Tuhu jäi mitä vaan tapoi. Tuhu jäi mitä päin. Tuhu jäi kun hies. Hän jäi jäi jäi jäi päin. Inja tuomat nää vaan tää jäi kun cái hawan nyhään. Mutta päin, kun nää vaan. Onko sinä kai jää teillä jäi ai aynaki ahiwal kana wa wala bayu kan mana aw na jawan haba wa hina ya ga kin wa ga cái ba ne mun ga bin ne ne bin ya ne hu ja bin bây giờ ne ne hu ja bin am ja na ne ba am ja ya ga cái ja đó là nó quá trai nha con này hoàng dạ cái bà này bà bây giờ cũng mà ai hết vậy 中にやってる間にやけどか今のは言うただやだわばよかないこのわらびかわびあばわわわびあばやがんだじゃめわんじゃわがいかわんやあんまりなか今のは言うなかわんかわな anh cho biết mùi nhà cái này giờ cá quá thải cho em chứ mai vẫn na qua bài hết cũng không ăn được mấy cái na pa ở đây rồi ai hàng hết vậy mà mấy nó hay cũng là nó ai rồi bên này nó cái cái cái ừ, mà cái cái quan hệ bài sao à mấy chú bà cũng cháu cái cũng cái nó mà này cái cái qua cũng không giả dạ đâu mấy nó hay ấy quan nào mình cái gì, cái cái cái bài waganapa magi mawal paiman ano na magi no ga hi maga ahon ka wen mare nani mai na ya ma tai pa ne ma ta wa pa ke ma ki o ba ada na bi ide hi ma ma ta na hi pe bi magi di de ai ha na i pa na magi hi wa ma ya ma nja no ga lahia lepen ya edi neta ka biya ne edi meje ne wa naje ne wa nyage nyage wa mana de ra ya lahia lepen kan ma bai men nhân nói cái này nói cái nỗi lại dạ. mấy dạ, dạ, cái quả rồi cái máy thì là bề bài già giàu cái già con này chơi gọi là già đây đi cái vợ cái vợ cái cài El Señor te que no haga aquella. Ay, este ya la ya wa y fue a morir en el cunay. Eh, trabaja para a ver que hay que matar. Este que va a ir a nadie. Ve ve que va a ir y te imagina. Ya va a ir ya, va va con ni yo, va. Va, eh, va ya por mal. Tú me vas a aquello. Bueno, mira, eh, venga, te voy a ir ya, va. Aunque me voy a caer mấy thế này này, cũng cũng cái mình anh em Mikä vaan hinta nyt kun, kun näin. Voi mä käyn hei aina evapote. Ihan tahde käy, ei ihan tällä mä vaikka vepi ja oikein käy hinjaa kun. Ei mä vaan päin mä näin on vielä. Mä aion olla lahjaa. Ei enää kun näin vaan viimeinen palaa kuin. Mä mà mä vaan onkaan luemana ta mà Täällä cái gì käy ja mà on anh näin. Aina gì bây giờ mấy chị mày hết em giờ tôi nghe bài mai cái mà cái quả rồi bài mình nhân là về mai cái nó ra này á không có quả mà nên cái ra mày phải quả nó cho quay rồi ờ má cái gì vậy à mai cái mai cái má anh vậy má hiện là vậy má cái nhân ta má bây giờ này mấy cái này vậy đang cái này vậy nhà cái manager anga yo anga la ne bele angwa me ju wala bay ba ya ai ai je ai ya aka anga ga ai ya ho je a ho ne je ka de ye de ye ye po anga ya sha nya a ya ka je ya ya ga ya wa wai po bo ke ya ko na ka ka ya ja ga po ta no ha mai ja ha ಹೇಗುವಂಥ ಹೇಗೆಂತ ವಾಹಿ ಏ ಬೊಮ್ಮನಿ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ವಾಹಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ Nói về mày mày, dạ nè, về mày mày, về về, nói về sập, nó qua chú hoài nên sập nhiều. Hết, hai trợ khai nhà ta mò gặp việc, hai cái gì vậy, Nó hết thì cả bài con chẳng hết gì thế, nhà ta qua hết, anh sao qua hết, anh hết còn. Nó cả này cái mà nó, nó phải giả ta nó, mà nó nghe 건님제유 야겠는데 나거나 뭐니 이탕요 와야 아니마게 cái cái mà nó người này chứ ấy mà nó không quá bị nó có nay cái quá mệt cả ba lớp nhà mọi nó bà là bà gái cái quá nói cái không quá là bị cái cái mà mày nó nó không có quá là bị anh mà là ờ, ở đây ấy mà cái giờ ấy mà học ta nó mình cái học ta ja täysin minä vaikka ihan itellä tai niin hapu se, se, meidän hapuja kävi käden näin ei mä voi huolta tämähän te voi ei haputa mä hakan näkee hei näkee muuten te voi jopiaan Mä ei vuotta. Näin tuohon. Näin anehnya hada tawaja amage haywana amage naga man naga ahiga nahiana saka nunca imano yo na aina nunca yo na nunca na ka pa amigo ka pa la pa ahiga wa wa ahiga naga ka wa na pe ahiga ma ma wa wa no yo na tina imaga ma ahiga ka wa ma la bigo ta anu ma ka yo wa നായകൻ ഒരാഹിയപ്പന് നമ്മായിരുന്നു നായകൻ വാഹിനെ ചാവട്ടാൻ നമുക്ക് അവൻ നായകൻ അഹിഞ്ഞവാ ചാവട്ടെ Now what happened? The hay. Not German. Not yeah, not it. Now what did I get them? They get the ita iya bos abu ikan. Now what na na na na na na na 捕まえたね、やだな、ばび。えなだ。えなのワンじゃンんのぴんやう。えはじゃ、ひょねんやじゃわなよ。けたねじゃまよばよ、びびや。んはじゃした。ひょねんじゃまやじゃわわい。いやいや、いまずまって。はい。はじゃまわいまって。はじゃまって。え、わんやって、はねんじゃ、やったり。で、いいんじゃ قال هناك راون كان كان إلى أوعرة كان ناتي انا كذا نماي نماي داير هاي أنا هذا يعني ناهي في با يهود أنا هو جوني جي أنا فوق جي كذا ناهي جي إيه நாளைக்கா பொம்மன் அப்படியே பொம்மன் வாங்கி நாச்சிக்க நாக்கானக்காக കഴിഞ്ഞപ്പിയ അതൊക്കെ പിന്നെ നാലിനാക്കിയ ജയ്യ കയ്യ പറഞ്ഞായിട്ട് മീൻ പൊങ്ങന്ന് പോയ എനിക്കാണെങ്കിൽ വാങ്ങി എനിക്കാ വാങ്ങി നടക്കും ഹിമന എന്നാ വാങ്ങി നടക്കും പൊങ്ങന്ന് പറഞ്ഞ വായിച്ചോ നാലത്തെ അനുഭവിച്ചു そうけだもん。かねじゃ世のかないかい。いやだいから。ねじゃへじゃぼんじゃけんじゃまげんよ。ねじゃいんじゃ。あじゃあじゃあわんま。あやばべんまのなへ。今かぶなわたのなじゃな。べんなわでばなじゃじゃなま。かいんじゃ。ねじゃ。じゃまげへいわん。 Amaga innan byan i media. Jag hade en lajn inne. Jag gav en. Men nej, där var den av. Nu kan man inte. Jag gav. Kai man man ju var det var. Ma hegen. Anh bắt đầu lại kích tên vào mập. Lại kích tên vào. Cái gì vậy thì vậy. 이제는 evde bahane kamat o ya waga ama ge ka ama aje ma ba po e apo ta kono ma ta he na po ya te ya te na je he ya na ba te na to je ma ba pa yu wan te ma ngwa ga ya pe ne je te na ye ye je he te ne u ye te bahane kamat Anapuja. Samaya puja pattamara. Nechana puja. Nem chana. Dvasaka mapa puja majapa. Rahul. Cái nó ba ra mấy ba vậy. Hàm ra ra mà cho nên mà bắt đầu nè anh à, chú à em bảo vậy ba nó ra mà sao anh cao vậy bảo vậy nè cái em ờ, mấy à Mada hadad. Mada imjad. Menga kapunya lah. Jajawan huam. Awal dan huat nalam. Jawaban jajawan mar. Nyapa mengenai mawat natahi kaya. Engkau pun awat dalam. Mengenai awal dan huat nalam. Kalau ada cái Nama kaya nak kemakan. Kau punya hewannya. Tak. Apa yang dah mawat. Eh, mutu naik thì tự nhiên vui bà nạch thử hãy ra vào cô biết hao nè cha mà bà vậy tôi thằng vui vui của giặc hãy ra với cô nhá hao nè cha mà bà nên vậy tôi thằng bảy hao nè cái tên ta hiểu bây giờ vậy về nên giờ bà cái nào ấy thế này bà hay quá à à mất rồi mà cái đó là phải nè thì cha cha vẫn phải à có những hình nào ഞങ്ങൾക്ക് പാലം നോക്കാൻ ഹേ നിമക്ക് എന്നാ വിചാരിച്ചാൽ മാവിനില്ല പാല് നോക്കി വായിച്ച ഹൈപ്പ് ചാവും നമ്മൾ അമ്മയെ തോന്നില്ല നമ്മൾ നാപ്പായും ആ ചെയ്യിട്ടാത്ത ഏത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ thế thì tại này nhắc qua bà trên giờ về cho cả qua về cho cảm được nếu mà bà nhà các bạn mà ở nhà bà chân nãy nó tay mình nó nạp bây giờ nó nãy giờ nó yêu bị bè này mấy nhà nó mà nãy nãy giờ nãy giờ tóm đom mấy cái không cái yêu quan mấy cái nó mà nãy nếu giờ áo nhà gặp chấp hành mà gặp được anh mà cái nào mà giờ mà thôi I'm a joke. I'm answered. thôi are many he one. Who damn? How did I have to mà nugget? mà bệnh uh, my baby nugget. Mấy cha quan hai cha, nung cha na uh, nung chạy cái nó ta bà nó chạy qua nó đi sao vậy mấy mấy cái chỗ ông em nó tạo về ta nó không về bà thôi không cần mà được cái đi về đi đó mà rồi làm gì ม่เย่ไปยุ่งหน้าปะกล้ามาปะหน้าไปเขียนเอาเจ้าไว้ไว้ใกล้นอนจะนอนนี่นั่นนามาไอ้มาละจะนายแต่นุ่มจะมาเีอะนุ่งข้าแกงเยอะไปวิจารมาอีู่เดือเออไม่เจ้านายจะนอนจะเป็นะง่ายขึ้นจะคือวันนอนนแล้วก็เก่งใจง่ายใจเจ็นมาเก่งใจว่าเห็นใยในพิจารณมาเก่งเจเห็นเห็นจะมาเก่งให้วันมาเก่ง 나게 만나제 나게 해야는 돼. 해지는 돼. 그러니까 야야게 비안에 매내네 거 나이 나게 나이 원에 거 만내 아가 해. 아 이제 받다 해. 그대로 아마 받게 그대 이해다 이해. 그대 앞에 반만에 양다 먹어 가면. 와 마이 때문에 아 이거 에 아부터 넘어요 cái quà bây giờ như na bây giờ cái quà cái quà phải đó mà không bây giờ thì thằng cái quà phải quà thì cho mà bỏ quà phải cái quà quà bộ giờ bàn thằng à, mấy chị nhà mình để cho bà bộ ra thằng mấy giờ mà bà cái thằng rồi vậy cái cái mà bà à, cái mấy giờ bà mình vậy bây giờ hai chú à mà chị giờ à, mấy cái cà bông nhà rồi mình ra ra ngoài mà gặp à có nhiều cái nhà cái bà đó nage pada noga sahiga cái na ya nunca na na cái cái, nó nó pata na que no noga sahiga pena hoga ya noga ya na pada ya ya wan ma na hoga cái eso que đấy, cái mà que cái cái que que no nhá, ya ya ya ma ma pa phải, em ya ta pu pa ha ya mi pa ya ya em ya ta pu ya ha ya pa ya ya em ya ta bây giờ, mà cái ha pa ya ma que ta na 你妈家门弄这么些。 mấy đau là cho nó đến gần đến được mấy ai được các bạn nóng thì nhà bạn mấy đau hồi nay chuột nên bây giờ tôi này nóng gì cho cả hôm nào ai chập được? thôi ấy nó quạm cả mình này mai nó gì nói ra là nào à bây giờ mãi chú cả hết rồi đó làm cái nào sao vậy ấy nói ra cái mà 미우라 나는 아구라 하나는 이제 로자 나자 잠이 아 보인다 nó bị này giờ này giờ vậy sao bà mà hồi này giờ thế là là thời gian nó bị như này cả chứ của là bên này này phải gì nhỉ má lọ bà này thật rồi thế anh gì vậy Tapos, ah, mga ginawa, mga ito. Kasi hulot, hindi siya dyan. Ah, nakakita, kari ko na din na, taba. Yun na dapat I get yatin natin. How to get. Kailan na ba hita doon? I na. Ako na doon. Ano yung dyan? Ay, ka, biya, biya, mo tayo. Kaya tayo dyan. Mhm. Tama doon. માગે બીજાને જો નિવાના ચિંતા બાપને નિવાના ના આપા જ્યારે હે દઈ જા એ જ નહીં જે એ ના આપે ના જે એને એમ જે ના થકાય કદી આપું તકાય ના આપો તો આપણ હોય કે નહીં છે કે માગે ભાઈ કે ના આપું નહીં ઈચ્છા તો નહીં આમ એ જવાના છે ગાડી વાળા 彼は油揚げがおえんって。まだ行くのかい。